Xin chào tất cả anh em nhé, chào mừng anh em đã quay trở lại với sân cờ bóng là có tiền của mình à, Buổi uh, chiều ngày hôm qua mình có lên cho anh em hai trận đấu Một trận đấu của giải La Liga cũng như là một trận đấu của giải Bundesliga Thì anh em nào xem ở trên kênh của mình thì anh em chúng ta cũng vú được hai cái mã kèo của hai trận đấu này Khi mà mình có cho anh em đó là đi hôm uh, à, chấp 0.25 mỗi trận anh em nhé Đấy thì ngày hôm qua thì anh em chúng ta cũng đã có lãi ở hai trận đấu này rồi à, Và tiếp theo theo đây chúng ta sẽ đến với những trận đấu của buổi tối ngày hôm nay à, buổi tối ngày hôm nay sẽ diễn ra rất nhiều những trận đấu và năm cái giải đấu hấp dẫn nhất ở uh, châu Âu sẽ ờ, đồng loạt diễn ra anh em và trận đấu sớm nhất của buổi tối ngày hôm nay là trận đấu vào lúc 6 giờ 30 giữa Leicester City và Manchester City. À, trận đấu này thì mình uh, sẽ không làm đâu thì mình uh, ngày hôm nay mình sẽ bỏ qua ngoại anh đã. Uh, cái video này uh, cái video này mình sẽ bỏ qua ngoại anh anh em nhé. Chúng ta sẽ đến với cái giải League One khi mà trận đấu giữa Paris Saint-Germain cũng như là Troy sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ tối ngày hôm nay. Hiện tại thì cái kèo chấp đang là Paris Saint-Germain chấp 2.75 ở một mức chấp gần 3 hòa. À, thật sự mà nói thì ừ, đối với Paris Saint-Germain thì bây giờ mà đá ở uh, Ligue 1 đá giải Pháp thì uh, mình nghĩ rằng là kèo kèo chấp từ 1.5 ờ, đến 2 hoặc là 2 hơn thì cũng là đúng thôi một đội bóng quá mạnh rồi Ờ, quay trở lại với đội hình của Paris Saint-Germain trận đấu ngày hôm nay sẽ có một chút thay đổi khi mà họ sẽ chơi với đội hình đấy là 4-3-1-2 và Neymar sẽ ờ, chơi ở vị trí hộ công. Ờ, mình nghĩ rằng đây chỉ là đội hình dự kiến thôi còn nếu như mà thật sự mà Getter ông ấy chơi với đội hình này thì Messi sẽ được kéo xuống đá hộ công và thay vào đó đó là Neymar cũng như là Mbappe sẽ đá ở hai bên cánh đúng không đấy uh, đó là những cái nhận định cá nhân của mình thôi còn uh, tất nhiên đấy cũng phải đợi khi nào bóng lăn thì anh em chúng ta mới biết được uh, đội hình chính thức ra sân cũng như là sơ đồ chiến thuật chính thức nhá còn đối với Choi họ sẽ chơi với đội hình đấy là 541 à, 541 một đội hình uh, thiên về phòng thủ đúng thôi với uh, Choi gặp uh, Paris Saint-Germain họ chắc chắn họ phải xe lô cốt ở trước khung thành để có thể hạn chế tối đa nhất số bàn thua mà Paris Saint-Germain sẽ dội vào lưới của Choi trong trận đấu này. À, nói về lực lượng thì cả hai đội bóng à, đều thiếu hai cầu thủ đang chấn thương về bên phía của Paris Saint đó là Danilo Pereira và Pempele còn về bên phía của Choi họ sẽ thiếu vắng đó là Tadio cũng như là Agomi à, tuy nhiên thì đối với Paris Saint Germain thì ờ, đội hình luôn luôn là một uh, không bao giờ có thiếu ở đối với đội hình Paris Saint Germain một đội một đội bóng nhiều tiền cũng như là có một cái hàng uh, gọi là dự bị rất là chất lượng tính cả khu vực châu Âu cũng như là Liên One anh em nhé Hiện tại thì Paris Saint-Germain họ vẫn đang xếp đầu bảng xếp hạng cùng với 32 điểm còn với Lin thì uh, sau buổi tối uh, dạng sáng ngày hôm nay họ chiến thắng 3-0 thì họ cũng đã uh, gọi là kéo lại được cũng như là giảm được cái khoảng cách về uh, mặt điểm số đối với Paris Saint-Germain. Uh, xét về phong độ thì không phải nói nhiều Paris Saint-Germain hiện tại họ đang bất bại ở trên mọi mặt trận anh em kể cả cúp C1 cũng như là ở Ligue 1 còn ở Ligue 1 thì uh, những gì mà Barcelona thể hiện thì gần không chúng ta cũng không phải nói nhiều chúng ta sẽ xét một chút về Choi đội bóng cửa dưới đi đội bóng cửa dưới cũng không có một phong độ thực sự tốt trong năm trận đấu gần đây nhất năm trong năm trận đấu gần đây nhất họ chưa thắng một trận đấu nào cả cũng như là chỉ có từ hòa cho đến thua thôi và xét một chút về hiệu số thì uh, Choi sau 12 bóng đấu họ để thủng lưới 24 bàn thắng họ để thủng lưới đến 24 bàn thắng anh em à, cũng như còn đối với Paris Saint-Germain thì họ lại ghi được đến 32 bàn sau 12 vòng đấu gấp 3 lần số vòng đấu hiện tại họ đang à, gần như là gấp 3 lần số vòng đấu hiện tại mà họ đã thi đấu rồi và mình nghĩ rằng với cái kèo chấp à, 2.75 cũng như hiện tại thì <coughs> cái kèo đang là 4 hòa <coughs> cái kèo 4 hòa đến 4 4.25 <coughs> mình nghĩ rằng với mức kèo này thì anh em chúng ta uh, nếu như anh em nào mà đi đầu trận thì anh em nên chọn một mã kèo trước khi uh, vào trận đấy nhá một trong hai mã kèo thôi đó là cái mã kèo chấp 2.75 Paris Saint-Germain cũng như là cái mã kèo tài uh, à, 4 hòa đấy một trong hai mã kèo đấy thôi anh em nhá một trong hai mã kèo đấy thôi đấy trừ 2.75 FT cũng như là cái mã kèo tài kèo tài trừ bốn hoa đấy để đi một trong hai mã kèo này thôi còn uh, trận đấu này uh, mình nghĩ rằng là anh em chúng ta nên tập trung đá hiệp một đá hiệp một thì uh, sẽ ok hơn nếu như mà hiệp một Paris Saint-Germain tung ra một đội hình mạnh nhất anh em nhé đấy đó là những nhận định cá nhân của mình còn uh, tùy thuộc vào anh em thôi anh em uh, uh, ngược máu với mình thì anh em đi ngược lại còn anh em đồng máu với mình thì anh em có thể thư vào mình cũng như là anh em nào muốn tham gia